Ok, chào mừng các bạn quay lại kênh Thành TV. Thì uh, hôm nay mình quay cho các bạn xem cái cái hồ lọc của mình. Cái hồ cá mình sau à, một tuần mình uh, sửa cứa, sửa chữa nâng cấp cái hệ thống lọc lên. Thì đây là kết quả. Mình thấy nước rất là trong, không còn vàng như ngày trước nữa. Thì tiện đây mình cũng chia sẻ các bạn cách làm sao để khắc phục cái trường hợp mà hồ cá nước bị vàng. Thì uh, cũng nhờ góp ý của các bạn ở dưới phần comment á nên mình uh, đã thử nâng cấp cái dàn lọc rồi mình thử update uh, những cái ờ, yếu tố gây ra nước vàng á, và cuối cùng là cái nước nó trong lại được như thế này thì uh, nước vàng có một số nguyên nhân thứ nhất á, là do cái cái hệ thống lọc tinh của mình á, không đủ uh, công suất tức là nó không có đủ cái vật liệu lọc để nó nó giữ được vi sinh để lọc nước nên là bây giờ mình nâng cấp mà so với lần trước ấy, thì vật liệu lọc rất là hơn rất là nhiều ví dụ như đây là mình có ba chục thanh sứ hoa mai vàng này rồi à, mình có mua thêm Mountain Tea nè rồi mua sứ lọc nè đó rồi Gmat đó là bàn thanh bên này là canet vẫn là canet giống như lần trước thôi đó đồng thời là bên này có thêm một số cái mút ờ, than hoạt tính để nó khử độc nữa thì nước rất là trong đó là nâng cấp lên nhưng nguyên nhân thứ hai nữa là cái vi sinh của mình nó không có tốt thì uh, lần trước á, là mình xài cái vi sinh uh, cái chai này nè cái này là bio coi farm này cái loại này là loại ờ, loại này là loại ờ, vi khuẩn quang hợp thôi BSB thì mình xài nó mình thấy là nó không có không có tốt lắm thứ nhất là nó rất là háo khí thứ hai á, là nó phải cần có ánh sáng mạnh để nó quang hợp thì nó nó mới có thể phát triển tốt được nên là cái nước nó cứ vàng vàng á. nên là mình đã à, mấy bạn có có suggest cho mình á, là đổi sang cái loại Extra Bio này đó, thì mình đổi sang mình sử dụng mình thấy khá là ok thì extra bio này á, là nó gồm thành phần của nó là gồm có ba loại vi sinh thì ở đây nó có ghi thành phần này, nguyên liệu của nó là ba loại đó là thứ nhất là subtilis loại thứ hai là lichenfamid loại thứ ba là polymisa thì tại sao mình phải nghiên cứu cái này thì như bạn Tuấn Nguyễn nói á, là vi sinh nó có hai loại một cái là kỵ khí một cái là à, háo khí hiếu khí với lại kỵ khí ba cái dòng này á, đều là loại hiếu khí hết nên là bữa trước bạn ờ, suggest mình mình cũng tìm hiểu thử thì đối với cái loại ờ, các loại vi sinh mà nó kỵ khí á, thì mình không cần dùng cái ngăn canet này vì ngăn canet này là nó đánh oxy rất là nhiều này thì những cái, cái loại vi sinh kỵ khí sẽ chết nhưng mà nếu cái nước vi sinh mà bạn sử dụng ví dụ như đối với mình mình đang thử sử dụng extra bio á, thì các bạn nên có cái ngăn canet này đã đánh oxy cho tốt tại vì nó là cái loại vi sinh hiếu khí đó thì thêm cái ờ, cái này vô thì nó sẽ uh, rất là ok rồi cái thứ hai cái tiếp theo nữa là cái bơm không đủ công suất thì như bạn Ngô Hoàng Tuấn mới trước giới thiệu mình là cái Sobo 360 độ mình mua lại là Sobo 45 độ thì nó lực nó không được mạnh lắm nên là cái cái bơm cái cái này là cái room mini của mình nó hoạt động không được tốt khi mà mình thử tăng cái công suất bơm lên mình thấy là cái room mini nó hoạt động rất là tốt này nó lọc phân được rất nhiều này chứ còn như cái clip trước mình sau các bạn á cả một tuần nó lọc được chút xíu à đó là do cái cái lượng nước lên Rumini không đủ á làm Rumini nó lọc không hiệu quả thì mình tăng công suất bơm lên cái bơm này là bơm uh, Lighted uh, AB 3500 thì cái bơm này á, là một giờ nó bơm được 3.000 lít nó gấp 10 lần cái cái dung tích của cái bệ của mình đó nên là nó nó chạy ờ, mượt hơn hẳn rồi yếu tố thứ ba mà ảnh hưởng đến nước vàng nữa đó là uh, tảo tảo và những cái loại vi khuẩn không có có hại trong nước á, nó sẽ làm nước vàng thì đối với trường hợp đó mình sẽ sử dụng đèn UV thì trên này nó vốn có đèn UV rồi nhưng mà hiện tại là do mình đang uh, vi sinh mình chưa ổn định lắm nên mình chưa có bật đèn UV thì mình thấy là cái bể của mình là không bị tạo rồi tại vì mình không sử dụng đèn UV nó vẫn trong như này đây mình quay cho các bạn xem ở phía trên nhìn xuống đó nước cá rất là trong đó thấy rõ cá luôn và nó không bị vàng như ngày trước nữa đó rồi nguyên nhân tiếp theo dẫn đến nước vàng đó là thức ăn thì trước đây á, là mình đang xài thức ăn là hickory friend thì ờ, lần gần đây nhất thì có cái anh bán anh giới thiệu mình cái loại hickory hickory friend mới cái hạt như thì nó kêu là tốt hơn tốt hơn sinh trưởng của cá nhưng mà cái loại này ấy, thì ra màu nhiều hơn là cái loại chỉ có mình cái hạt trắng này nè nó có hai loại Đó. thì cái loại mà chỉ có hạt trắng như này nè thì nó sẽ ít ra màu hơn còn mà nó lấn cái hạt đen đen này ra màu rất là dữ thì à, có một số bạn à, sơ ghét mình á, là là đổi sang xài cái aqua master aqua master thì mình à, cũng nghiên cứu mình hỏi rồi một số bạn á, thì aqua master thì nó cũng ra màu nhưng mà chỉ đối với cái loại râu với loại color thôi Ờ, nó có ba loại Teppo này Row Color thì nếu các bạn dùng cái loại Aqua Master mà Teppo á, thì nó sẽ không ra màu nó sẽ ra màu ít đó thì người ta chuộng cái đó nhất thì tương lai mình sẽ đổi sang thì giá cả như nhau thôi Hikari Ven thì cũng hơn trăm nghìn ký mà thằng Aqua Master cũng vậy thì lần sau mình sẽ thử đổi sang xem nó ok hay không đó thì sau khi mình à, cập nhật một số cái cái gợi ý từ các bạn á nâng cấp dành lọc này không thì uh, rất hay là các bạn uh, nếu bạn đọc comment phía dưới cái clip trước của mình các bạn Tuấn Nguyễn bạn mình thấy bạn rất là am hiểu về cá coi bạn uh, đưa ra những cái nhận định khá là hay à, ví dụ như uh, còn đưa cho mình một clip giới thiệu để làm cái hệ thống lọc này nữa thì cái hệ thống lọc mình cũng mua update tự tựa giống như clip đó giới thiệu thôi đó thì nó lên được vậy đó, khá, khá là good nước trong rồi đó thì clip mình tới đây thôi nếu các bạn có những nguyên nhân nào khác bạn có thể comment xuống bên dưới để cho mọi người có thể uh, chia sẻ nhau kinh nghiệm ha, nuôi cá rồi cảm ơn các bạn rất nhiều clip bên đây thôi à, nếu các bạn thích video của mình thì nhớ like share subscribe kênh của mình cảm ơn các bạn rất nhiều